Second winner. sẽ nói như thế cả năm Nếu em còn thấy sợ bóng tối Anh sẽ đưa em cả ánh trăng rằm Đêm nằm nghe tim thương nhớ Miệng mỉm cười lầm bẩm câu thơ Yêu em đâu phải là kẻ cớ Một chàng rapper hóa kẻ dạy cờ Và em nói con trai toàn đứa giả dối Suốt ngày chỉ là nhảy lờ đường mật thôi Còn riêng anh xin nhận hết mọi lầm lỗi Vì tim anh có em là cảm thấy đủ chật rồi anh muốn gửi lời yêu tới em vào ngày sáng mai hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào ta chào đắm say Và nếu em là một ảng mây trắng Đang lạc lõng dưới cái lạnh đầu đông Anh nguyện làm khoảng trời rộng Giang đôi tay ôm em vào lòng Và em có biết ngay Sài Gòn đổ nắng Đà Nẵng thì vẫn cả ngày đổ mưa Hà Nội thì đang trở gió Mà sao em còn chưa đổ anh nữa Ây hoa hồng thì có màu đỏ Violet thì cứ mãi xanh cả đàn trâu chả thèm ăn cỏ Vì suốt ngày nằm nghe em cạnh Những ngày chỉ dám liếc nhìn một ánh mắt thiên yêu từ thuở đó Những ngày qua con hẻm nhỏ Ở trong lòng đầy những âu lo Túi tiền của anh bé xíu chứ túi tình anh để ấp cả kho Và dù cho lòng anh có là sa mạc Anh vẫn ươm lên môi em nụ hồng Anh có một quả tim đỏ để dành cho em trải thơm còn anh thì sẽ không nói không anh sợ quả bắt giống như đen vâu vào một ngày mà trời trong xanh nhất không phải là vì bầu trời quang mây ngày đẹp nhất với anh là ngày có một nụ cười tỏa nắng quanh đây mang cả con tim vào rap gửi em nghe liệu có bất ngờ và giờ rồi nên anh đi ngủ vì ở trong mơ có em đứng chờ Nhưng em có biết nay Sài Gòn đổ nắng Đà Nẵng thì vẫn cả ngày đổ mưa Hà Nội thì đang chờ gió mà sao em còn chưa độ anh nữa Ai hoa hồng thì có màu đỏ Violet thì cứ mãi xanh Cả đàn trâu chả thèm ăn cỏ Vì suốt ngày nằm nghe em cãi anh nhá Yêu mà không kết quả thì sao chúng ta lại có trái tim Đôi mắt em như một đại dương khiến con tim anh vĩnh viễn đắm chìm nước nhìn hoàng hôn buông xuống sao bên em vẫn là ánh bình minh chẳng cần phải hỏi gương trên tường thì anh vẫn nói em đẹp nhất thành tinh anh chưa bao giờ sợ nắng cháy vì trước giờ anh vẫn trắng tay tình yêu cứ như một chất kích thích làm anh ngẩn ngơ suốt cả tháng nay anh biết em cũng tin lời nói em chỉ cần xem anh hành động thôi nhưng sao bên em mà anh cứ bối rối vì giữa đêm tối có một mặt trời dầu nắng trên môi hà nội em cuối mỗi buổi chiều ấy Hà Nội em yêu say Hà Nội em yêu say Hà Nội em yêu nhắn với thủ đô lại nhớ em nhé